chào quý vị và các bạn đến với chương mục lời cảnh báo của Đài Phát thanh Truyền hình Nhân dân. quý vị, hiện nay ở nước ta hệ thống dây điện dây cáp chưa được ngầm hóa hoàn toàn. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục lời cảnh báo của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. quý vị, hiện nay ở nước ta hệ thống dây điện dây cáp chưa được ngầm hóa hoàn toàn mà phần lớn còn được mắc nối thông qua hệ thống các cột điện chống đỡ. Tuy nhiên, việc nhiều đường dây điện, dây cáp bị rơi, đứt, xà xuống đường tiềm ẩn nguy cơ gây điện giật, tai nạn, khiến người dân không khỏi bất an. Đây cũng chính là chủ đề được chuyên mục lời cảnh báo hôm nay chia sẻ. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Dây điện rơi xuống đường, dây cáp lồng thòng chằng chịt khắp nơi. Những hình ảnh tưởng chừng như vô hại này lại có nguy cơ trở thành nguồn cơn của nhiều vụ tai nạn nguy hiểm, thậm chí dẫn tới chết người. Hiện nay tình trạng mất an toàn lưới điện không chỉ xảy ra trên các tuyến đường quốc lộ, khu vực nội đô từ đường lớn đến ngõ hẹp mà còn tồn tại ở nhiều tuyến đường tỉnh lộ, vùng gian, đường nông thôn. Tại các đô thị, việc mắc nối đường dây truyền tải điện lộ thiên vốn đã khiến hệ thống cục điện thừa tải trọng rất lớn. Trong khi đó, càng ngày những chiếc trụ điện này lại phải tiếp tục gánh thêm hàng bó dây cáp như thế này. Nhiều nơi, những bó cáp này xà xuống đến mức cách người đi đường để rửa tay. Điều đáng nói, trong quá trình nâng cấp sửa chữa, thi công lắp mới hệ thống điện cấp viễn thông internet do đơn vị đã không tuân thủ đúng quy định an toàn thường xuyên bị dây cáp ngổn ngang lồng thông trên cục điện lẫn lộn với đường dây tải điện vô cùng nguy hiểm còn ở khu vực nông thôn nhiều đường dây tải điện qua thời gian bị hư hỏng xuống cấp nhưng không được thay mới sửa chữa xa xuống sát mặt đường trong tầm giới con người thậm chí xung đột với đường dành cho xe cơ giới nếu không cẩn thận người đi đường không chỉ dễ gặp tai nạn do dướng phải đường dây điện mà còn có nguy cơ giật điện, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Đó là chưa kể, nhiều đường điện còn được mắc nối tạm bờ trên cột điện bằng vật liệu thô sơ, dễ ngã đổ, nhất là những lúc mưa bão. Ngã chết luôn, dây nhợ rồi tùm lum bên đang à. à cuốn nữa, quanh à, là không biết ừ, điện nó, nó nằm chỗ nào nữa. Mà điện này điện mạnh. Dây điện lúc nào cũng ở ngoài đường nhiều lắm ở lại đây là không buôn bán gì được hết nói chung là mọi việc ừ, sinh hoạt đều đảo lộn Giết tồn tại những cộng đồng quỷ người này Luôn gây không tin thiên hạ Lo sợ cho người dân Bởi họ không biết khi nào nó sẽ rơi trúng đầu mình Và cũng không biết đường dây bị đứt đó có gì hay không Tuy nhiên chỉ đến khi xảy ra sự cố Ngành chức năng và những đơn vị liên quan mới vào cuộc xử lý Mới đây vào ngày 9 tháng 5 một người điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A tỉnh Cà Mau bất ngờ bị dây điện rơi dướng vào cổ dẫn đến mất tay lái đâm vào xe máy khác khiến cả hai người bị thương giữa năm 2016 một người đàn ông điều khiển xe máy ở Bình Dương cũng bị dây điện xa xuống đường cứa ngang cổ khiến người này ngã xuống đường và bị chấn thương nặng không chỉ là nguyên nhân gây ra tai nạn cho người đi đường những sợi dây thòng lọng này còn là nguồn cơn gây ra các vụ giật điện nguy hiểm điển hình như vụ một em bé 10 tuổi ở Cần Thơ đã bị giật điện cửa trong trong công viên cho dây điện rơi xuống đất và một bé trai ở Quảng Nam bị dướng vào dây điện xa xuống quảng trường bị giật tử vong cùng xảy ra vào giữa năm 2016 hay mới đây tháng 4 năm 2017 hai bé gái 13 và 14 tuổi ở Con Tum vô tình nhặt sợi dây điện trên đường bị điện giật gây bỏng nặng và ngất xỉu tại chỗ do điện nguy hiểm cao độ cho nên là việc sinh dục tiếng hụt mà đều phải đảm bảo theo quy định pháp luật các là những tiêu chuẩn kỹ thuật lắp ráp của cơ quan nhà nước đã ban hành do vậy khi mà các cái tổ chức à, cá nhân các xí nghiệp à, sử dụng chiếm hưởng các cái nguồn nguy hiểm cao độ tức là điện để các cái điện rơi xả xuống à, mà lỗi này do lỗi kỹ thuật do lỗi của mình lắp ráp không đạt xảy ra trong cái địa điểm của mình cái không gian của mình địa điểm của mình thiệt hại về sức khỏe cho người khác thì các cái chủ cơ sở uh, xí nghiệp công ty này phải chịu trách nhiệm à, bồi thường à, đối với những nạn nhân này trường hợp nếu để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như là chết người thì từ tính chất của hành vi uh, trong việc sử dụng một nguy hiểm cao độ là điều này thì cũng có thể sẽ bị xử lý về mặt hình sự Việc sử dụng lưới điện và các hệ thống viễn thông Internet một cách tiện ích là điều mà bất cứ người dân nào cũng mong muốn. Thế nhưng, việc thiết kế xây dựng và quản lý những hệ thống này sao cho an toàn, không xảy ra sự cố gây họa cho người dân là điều mà các đơn vị cung cấp cần chú trọng. Đừng để đến khi xảy ra những sự cố đáng tiếc mới khắc phục sửa chữa thì đã quá muộn. Vì các người dân khi phát hiện bất cứ hệ thống nào xảy ra các sự cố hỏng hóc cần báo ngay cho đơn vị cung cấp dịch vụ như ngành điện lực, viễn thông hoặc cơ quan chức năng địa phương để kịp thời xử lý khắc phục trước khi xảy ra những sự việc đáng tiếc như trong thời gian qua. Thưa quý vị, hiện nay ở nhiều địa phương trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai kế hoạch ngầm quá lưới điện. Đây không chỉ là công tác nhằm đảm bảo mỹ quan cho các đô thị khu dân cư mà còn giúp giải quyết những mối nguy hiểm tồn tại nhiều năm qua do các sự cố liên quan đến hệ thống điện. Tới đây là cảnh báo xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.